Tin nóng 7 giờ qua, cập nhật tin tức mới nhất, nóng nhất, mọi lúc mọi nơi, từng giờ từng phút, chia sẻ đến quý vị và các bạn thông tin chi tiết nhất, rõ nét nhất trong cũng như ngoài nước. Rất mong nhận được sự theo dõi của quý vị và các bạn là tiền đề giúp tin nóng 7 giờ qua mang đến cho quý vị và các bạn những video chất lượng nhất, nội dung sâu sắc nhất với những bản tin về chủ đề tai nạn xã hội, thời sự tổng hợp, an ninh đời sống, giải trí âm nhạc, thể thao du lịch. Và sau đây là bản tin chi tiết. Hơn 100 bác sĩ Indonesia chết vì COVID-19 trong nửa tháng 7 Indonesia ghi nhận 114 bác sĩ tử vong vì COVID-19 từ ngày 1 đến 17 tháng 7 trong bối cảnh biến chủng Delta đang khiến số ca nhiễm tăng vọt các quan chức từ Hiệp hội Bác sĩ Indonesia IDI trong một cuộc họp báo diễn ra ngày 18 tháng 7 cho biết con số này chiếm hơn 20% tổng số bác sĩ tử vong vì COVID-19 kể từ đầu đại dịch đến nay. Quan chức cấp cao IDI Mahesa Paranadipa cho hay hiệp hội lo ngại rằng hệ thống y tế của Indonesia hiện tại có thể không đủ khả năng đối phó với tình hình. Chúng tôi rất quan ngại về nguy cơ sụp đổ hệ thống, ông nói. Các ca tử vong trong đội ngũ bác sĩ đang tăng tại Indonesia dù tỷ lệ tiêm chủng ở nhân viên y tế đạt đến 95%. Điều này khiến chính phủ phải quyết định sử dụng vaccine Moderna để làm mũi tiêm tăng cường cho các y bác sĩ đã được tiêm vaccine Sinovac trước đó. Những ngày gần đây, Indonesia báo cáo số ca nhiễm mới nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Số ca tử vong ghi nhận một ngày của Indonesia cũng chỉ xếp sau Brazil. Giới chuyên gia y tế gọi Indonesia là tâm điểm mới của đại dịch. Nước này hôm nay ghi nhận 44.721 ca nhiễm và 1.093 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 2.877.476 và 73.582 ca. Chính phủ đã áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt từ ngày 3 tháng 7 nhằm ngăn chặn virus lây lan. Chúng dự kiến hết hiệu lực vào ngày 20 tháng 7 song nhiều khả năng sẽ được gia hạn. Người dân về Tây Nguyên tránh dịch Đắk Nông nhiều người từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương xếp hàng dài cả cây em làm thủ tục khai báo y tế tại chốt kiểm soát ở huyện Đắk Rơ Lấp để vào Tây Nguyên. Trưa 18 tháng 7, trong thời tiết dịu mát, hàng nghìn người là công nhân, sinh viên, người lao động từ các tỉnh thành Đông Nam Bộ xếp thành hai hàng dài trước chốt kiểm soát dịch cai tranh Trên đường Hồ Chí Minh, cửa ngõ vào Tây Nguyên, họ chủ yếu chạy xe máy để về Đắk Nông, Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tum. Khi dịch bắt đầu bùng phát, chốt này chỉ có 5, 6 nhân viên. Tuy nhiên, mấy ngày qua, Lượng người đổ về quá đông nên nhân lực tại chốt phải tăng lên gấp đôi, với 12 nhân viên chia làm hai bàn khai báo y tế. Ngoài ra còn có hàng chục công an, bộ đội y tế, dân quân. Thành niên sung phong làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn. Mọi người lần lượt được đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính nCoV. Nếu không phải là người dân Đắk Nông, thì ngoài khai báo y tế, họ còn phải cam kết không đỗ, dừng suốt hành trình qua tỉnh Đắk Nông. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi chán nản vì phải chờ đợi lâu. Anh Đặng Vần Jin, công nhân ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết do ít việc tiền trợ cấp của công ty chỉ còn 2 triệu đồng một tháng trong khi đồ ăn thức uống đắt đỏ. Vì vậy tôi quyết định đi xe máy về quê ở Đắk Lắk anh Jin nói và cho biết chạy từ Củ Chi lên huyện Đắk Rơ Lấp mất khoảng 5 tiếng, quãng đường gần 200 km, anh phải dừng ở 6, 7 chốt để khai báo y tế, chốt nhanh nhất là 5 phút, lâu nhất là chốt cai chanh tầm 15 đến 20 phút. Anh Nguyễn Nhật Long, sinh viên cao đẳng công nghệ Thủ Đức cho biết, sau khi thực hiện test nhanh và cho kết quả âm tính nCoV, sáng nay anh cùng bạn đi xe máy từ TP Thủ Đức để về huyện EAK. Đắk Lắk với quãng đường gần 400 km. Cả hai chạy Quý vị và các bạn hãy like, share, đăng ký và theo dõi kênh nhé. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh. Hãy nhấn chuông để theo dõi những video tin tức được cập nhật liên tục nhé.